À, xin chào mọi người trong video này thì mình um, um, bày cho các bạn cái cách uh, điền tất cả các thông tin uh, ờ, bay mình để um, xác minh uh, cái phương thức thanh toán ở trong tài khoản app Lovin thì um, các bạn uh, chọn account và các bạn uh, kéo xuống dưới thì trong phần các bạn chọn kích vào chọn info payment ha thì uh, trong cái bảng info payment nó hiện ra thì nó gồm có các bước để mà xác minh cái phương thức thanh toán thì uh, à, bao gồm điền địa chỉ này payment method này phương thức thanh toán này và điền cái task form này rồi sau đó đôn uh, sau đó là hoàn thành thì các bạn uh, nên chọn cho mình là cái individual là cá nhân tài khoản cá nhân ha uh, sau đó trong form này thì các bạn uh, nhớ là điền đầy đủ tất cả các thông tin về email um, sau đó là đến phần uh, email của bạn ha uh, điền phần số điện thoại số điện thoại của Việt Nam cái tài khoản của mình đăng ký đó tư nè à, cộng tư này và số điện thoại của mình nè ha à, điền à, first name middle name và last name điền tất cả thông tin này cho đầy đủ à, và điền cái um, thông tin address về cái um, địa chỉ thì các bạn điền à, nên điền cái thông tin à, đúng cái địa chỉ uh, cho trong cái um, cái cái địa chỉ của mình uh, làm ngân hàng ở địa phương á để cho nó dễ uh, đồng bộ ha uh, zip code ví dụ như là Đà Nẵng thì mình điền ờ, zip code là 540000 đúng không uh, country là Việt Nam uh, sau khi các bạn uh, uh, điền xong hết tất cả các các, các thông tin đầy đủ form này thì bạn chọn next ha thì uh, trong phần này next thì bạn xác nhận confirm và anh continue ha uh, đấy trong các bạn này hiện ra thì các bạn chọn là confirm and continue um, để tiếp tục cái cái um, cái, cái công việc của mình ờ. rồi thế nhá hiện ra cái phần Bayman, uh, ờ, Bayman method phương thức thanh toán trong này uh, app Lovin nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều phương thức thanh toán thì e uh, local bank uh, transfer thì cái phần này là phần uh, mình add cái thông tin uh, banh địa phương nhưng mà ở trong cái bài um, video này thì mình giới thiệu các bạn là add PayPal thì nếu mà bạn nào có PayPal thì uh, add vào cho nó dễ à, thì cũng rất là cái phương thức thanh toán PayPal cũng vậy mà à, ai chắc là bây giờ ai cũng có PayPal hết ha nhưng mà chọn US và trong cái phần PayPal thì bạn um, copy um, điền uh, thông tin email và tên của mình vào rồi sau đó chọn next trong phần này thì cái tax form tax form là cái cái cái form thuế thì mình chọn là cái đầu tiên là cái group 8 BAN for non US uh, individual đấy chọn cái cái cái đầu tiên này ha hay chọn cái đầu tiên này nè ha rồi sau khi chọn xong chọn complex form thì um, trong phần complex form này thì cái phần uh, signal này này phần uh, các bạn tích vào là uh, phía trên này này uh, các bạn copy cái tên của mình uh, dán vào phần uh, signal uh, individual ở phía dưới uh, bạn dán vào copy à, copy cái tên à, phía trên này này và bạn à, dán phần signal vào ở phía dưới là cái ngày tháng mình đăng ký sau đó nhấn submit continue nha thì trong cái phần này cái form cái cái form task này thì các bạn nhớ là điền đầy đủ tất cả các thông tin giống như cái cái này về điền thông tin của mình country uh, à, zip code uh, tên vân vân địa chỉ các bạn điền à, đầy đủ hết tất cả những thông tin này chính, chính xác nó đồng bộ hết tất cả thông tin phía trước mình vừa điền à, rồi sau đó mình confirm cái thông tin này rồi sau đó mình continue nha đó đơn giản vậy thôi rồi trong cái phần này cái ô này thì mình không cần không không không cần thiết ô này chắc chắn là mình chọn uh, continue luôn không cần điền luôn ha này trong continue luôn ok sau khi chọn continue cái phần uh, hai này thì cũng continue luôn không cần điền luôn ha không cần chọn luôn rồi sau khi chọn xong rồi mình kéo xuống dưới này uh, mình cũng điền form xong mình continue đó thì trong cái phần cái batch ba này thì uh, mình nên uh, tích vào tất cả những cái ô uh, mình nên tích vào những cái ô này hết ha tích hết tất cả những ô nội dung này ha đó tích vào hết tất cả ô nội dung này rồi uh, tích hết cả cái cái dưới này luôn này đó ok và sau đó là mình sẽ điền cái tên của mình ở phía trên này và cái email của cái um, email của tài khoản app uh, app login đó. rồi sau đó submit form rồi ok vậy là mình uh, hướng dẫn cho các bạn từng bước để mà mình điền cái form um, để mà thanh toán ờ, xác minh thanh toán vay mình cho cái tài khoản app login của mình và bây giờ cái tài khoản của mình có thể làm kiếm tiền rồi